chương trình ờ, phát quà buổi ờ, tối ngày hôm nay ờ, có các nhân vật tham gia Pila, Yumi, Messi và Siro. Ok. Rồi. Quà hôm nay thì Ok. Đầu tiên bé ăn trước Pila Yumi đâu rồi Yumi ngồi ngoài Yumi Rồi Kệ phần của Mi cứ để yên đấy Phần của Mi để yên đấy cho Mi Mi không ăn thì còn đấy Nào Tiếp tục lượt thứ hai Sao Pila làm gì đấy siro này Messi này Pila này ừ. Có đứa nào thèm không Trời ơi sao lại có bong bóng thế kia Có đứa nào thèm không ừ. Rồi chả có đứa nào thèm cả siro trước rồi Messi ừ. rồi Pila rồi còn uh, uh, Yumi tưởng là nó không ăn mà nó cũng ăn ngồi yên đấy đây của Yumi đây nhìn đây nhá rồi tiếp tục lượt tiếp theo có đứa nào thèm không nào siro bây giờ mới một tí mà siro đã chảy rãi ra này rồi thì thế tí nữa thì làm sao mà siro chịu nói ừ. tí nó còn ăn ờ, cam nữa cơ đây siro chảy hết nước dãi ra thì tí nó lại mất nước messi pila đây của Yumi đây nào giờ vòng ngược lại pila Messi ừ. Siro cho Siro miếng to rồi ok món này tạm thời để đây đã ngồi yên đấy tạm thời để đây nhá cho vào trong cái lọ này tiếp tục đến món thứ hai tập trung vào đây này món thứ hai quả cam rồi chờ nhá bóc đã ừ, đừng có ờ, ấy vào đây rồi mất công cái ờ, cái ờ, gì nó vào cái vỏ này để đây để anh để đây cho nó thơm để có đây cho nó thơm nhà này đây loạt tiếp theo loạt này sợ là pila sẽ không biết đan rồi Messi Pila Siro ăn cái này là mất công là tốn rãi lắm đấy bù lại cái lượng rãi lúc trước bị rơi nhá pila siro à, giờ mà bắt đầu tốn rãi đây nè ừ. nhìn đứa nào chảy rãi nhiều nhất ngồi yên đấy để anh nhớ xem là anh phải nhớ lại đã xem là đến lượt đứa nào hình như là đến lượt Messi thằng nào Messi chảy rãi nhiều giờ đến lượt đứa nào nhỉ rồi như đến lượt Pila Pila chạy rã nhiều Phải rồi Đúng rồi anh nhớ rồi Đến lượt Pila Đây Yumi đây Không lại không được tí nào Của Yumi Rồi Đây của Yumi nhá Giờ đến lượt thế nào nhỉ Sao là bây giờ là đến lượt uh, ờ, uh, ờ, Siro mà đến lượt siro mà tại sao lại mẹ với lại bà này ờ, chảy rãi hộ siro này nào ngồi yên ngồi yên đấy nhỉ mẹ với bà vô lý nhỉ đi chảy rãi hộ siro siro còn đang chẳng chảy rãi mẹ với bà lại đi chảy rãi hộ ừ. giờ là đến lượt thế nào messi hay là pila nhỉ nhỉ đến lượt đứa nào nhỉ ngon quá đợt của Messi rồi ui trời ơi đến lượt Pila rồi Yumi Mi cứ lằng nhà lằng nhằng như con dở hơi Tại sao sao lại siro lại chảy rãi hộ rồi Ok Tiếp Món tiếp theo Người biết quả gì không? Chúng nó rất là thích ăn quả này. Chủ ăn trước đã nhá. Để anh ăn trước mấy miếng. Đó. Ok, bắt đầu chia phần. Siro này Melsi này không Siro ngồi yên ở trên đấy ăn yên ở đấy thôi không có cầm đi đâu cả quên mất cho miếng to quá Pila Yumi ăn nguyên ở trên đấy chứ không có đi đâu đâu đi này đứa nào đi là đi mất chỗ là là mất phần đấy nào đến lượt bên nào tiếp theo nhỉ chưa lượt của đứa nào anh quên mất rồi quên lượt rồi hình như là lượt của siro của siro ừ. cho miếng bé thôi messi ừ. pila ừ. lượt tiếp theo à khoan đã cho con Yumi cho con Yumi nữa lượt tiếp là lượt đứa nào tiếp theo nhỉ Siro Messi Pila anh phải ăn vụng miếng đã uhm. bây giờ đến thế nào nhỉ uhm. hình như bây giờ đến lượt anh hay sao ấy uhm. đứa nào bây giờ là lượt của đứa nào nhỉ Yên Đây Gumi nè. Siro nè. Melsi nè. Villa này ok tiếp theo nha làm quả nữa hay là thôi ăn nốt cái bánh này đi nốt cái bánh này đi yên yeah, pila ngồi yên đấy pila lùi lại cái này nó là cái vỏ hộp chibi nhưng mà để đựng bánh quy đỡ yếu pila xích vào nè bánh này pila rồi xích vào nasi siro yumi mi đấy pila xích vào ngồi phải ngồi xích vào pila ngồi sang quá sang vào rồi xa thế bay ra khỏi cái video rồi pila ừ. một mình pila bay ra khỏi cái video này Messi ừ. siro ừ. giờ đến lượt đứa nào nhỉ nhỉ yeah đến lượt đứa nào nhỉ à, đến lượt con Yumi rồi Pila rồi Pila rồi giờ hai mẹ con này đến lượt đứa nào đây Messi Siro bé này, Messi Siro Đứng này bẻ vụn quá à, Yumi Rồi dạ, rồi dạ. Con Pila đâu rồi Sao dạ. con Pila ngồi xa thế nhỉ Pila ngồi xa thế nhỉ Messi Siro ok còn sót ờ, miếng miếng giá tí thôi tạm thời để đấy tiếp tục pila có vẻ không khoái cái quả này lắm pila này à, pila thích ăn cam hơn ăn roi messi à. siro này Ừ. mà Messi này mỗi đứa nó thích một loại chứ không phải là đứa nào nó cũng giống nhau không phải đứa nào nó sở thích nó giống nhau Pila thì trong các loại quả thì Pila thích nhất là ăn cam à, nhưng mà cái quả roi này thì cái giống uh, giống poodle nó đặc biệt nó thích ăn Messi này siro này pila này pila không thích android messi này được rồi để đấy để tí cho hai con kia nó nhạt android thế nào? còn uh, mấy cái uh, còn mấy cái miếng uh, bánh quy này giải quyết nốt ừ. giải quyết nốt nhá chúng ta thống nhất như thế nhá giải quyết nốt rồi đi ngủ siro đầu tiên Messi Pila ừ. Pila phải ngồi lùi lại đi Pila ngồi xa quá Pila ngồi xa quá rồi Messi ừ. Siro này đọc đúng tên thì mới ăn chứ pila pila ừ. ngồi xa quá thế khó ăn lắm messi ừ. siro ừ. pila messi ừ. Ui giời, còn toàn những miếng bé bé tí tẹo tẹo. siro rồi hết rồi còn mấy những cái tí tẹo này để cho con uh, Yumi nó ăn à, tôi đang ngồi xích vào nào nào ngồi xích vào ngồi xích vào chưa ăn xong chuồn luôn hả Pila rất đều Pila ăn xong Pila chuồn luôn nào mấy ờ, chúng ta ngồi lại đây nè ngồi lại với nhau tí nào nào đâu rồi để anh vào video cái nào nào ok Hải đưa ngồi sinh lại một tí nào à, ờ, nâng đây nâng xi đây nâng xi xích đây xích đây thôi ok đây tôi nâng đây ok xin chào mọi người nhá cho chúng nó ăn uh, vặt một tí uh, để mọi người ngắm chó đó uh, hôm nay thì cho nó ăn quả cam với thì uh, mấy quả roi ở trong uh, miền Nam gọi là quả mận thì uh, cái giống rốt này nó rất là thích ăn cam cam nó ăn nó cũng rất là tốt cho tiêu hóa uh, cam và bưởi nhưng bưởi thì nó hơi tốn tiền cam và quýt thì nó rẻ thì nếu mà mọi người con nuôi mọi người thích cho nó ăn vặt thì mọi người có thể chọn quả cam lành tốt cho tiêu hóa và hầu hết tất cả các con cho rốt mà mình nuôi thì con nào nó cũng ăn à, tất cả những cái con mà mình nuôi thì con nào nó cũng ăn còn các loại quả khác thì tùy loại nhé à, giả sử như là những cái quả rất là rẻ và dễ mua như là quả dưa chuột chẳng hạn thì có con thích có con không con nào thích thì nó ăn nó ngon lành lắm nhưng rất nhiều con nó không thích mùi đấy những cái quả hay là uh, xoài hay là mít nếu giả sử như là mít thì cho nó ăn ít thôi bởi vì nó không tiêu được nó ăn ít thì nó tiêu được ăn nhiều nó không tiêu được à, rất là nhiều loại quả mỗi một cái loại thì mọi người ăn mọi người sẽ để ý xem là nó có tiêu hóa được không nhưng mà riêng các quả cam cam quýt bòng bưởi là con chó nó tiêu hóa rất là tốt à, mọi người có thể dùng để cho nó ăn vặt ok siro uh, ờ, rút uh, xin uh, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại Ờ, các bạn ở video tiếp theo thank you and uh, see you again hmm? Okay.